các bác chơi bốn mặt thì các bác sợ phản nhiều nên là bây giờ mình sẽ chơi thành 8 mặt bốn mặt thì chỉ dung một hột thôi còn tám mặt nó sẽ dung hai hột nha các bác nha đây hai hột này là hai hột dung còn một hột là một hột trợ nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được khi vào chơi các chỉ cần luồn được hai hột vào thôi bác nhá đây đây là cái máy dung này nó rất là giống máy dung của bốn mặt nhỏ gọn như này các bác có thể cầm đút túi áo túi quần đút động được đây khi vào chơi thì mình bật cái máy nó lên như này đấy cái máy này em sẽ cầm ở tay để em cảm nhận độ rung bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để có thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo rung tám mặt này nhất nhị nhất nhị xỉu nha các bác nhá mặt nhất nó sẽ rung một cái cách nhau 1 đến 2 giây nó sẽ rung tiếp hai cái là trong này có nhất hoặc nhị đó nhất nhị xỉu được chưa ạ với cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu bà dung 8 mặt này cái nhịp dung của nó thì vẫn rung bốn mặt thôi nhưng mà dung hai hột nhất dung một cái nhị dung hai cái tam tứ không dung và ngũ dung ba cái và lục dung bốn cái nhưng các bác phải đợi cái nhịp rung của nó mất tầm khoảng 1 đến 2 giây các bác nhá bởi vì nó rung hai hột mà nên mình phải đợi hột kia rung xong thì mới tiếp tục đến hột sau nha các bác nhá trong này có tài này các bác này hai con lục này tài nhá đó hai con lục được chưa ạ quá là chắc cú luôn chén này có ngũ chén này có ngũ và có mặt 3 hoặc mặt 4 bởi vì là nó rung ba cái rồi là nó dừng nó không rung nữa như thế này thì các ương tài hay ứng xỉu thì các bác đánh tại vì là nó cũng trông chênh quá nhiều khi là 5 4 nhưng nó vẫn về xỉu các bác nhá em mở này đó có ngũ có tứ